Alo, hello chào anh em nhá, mình là Long Ca Ngày hôm nay mình làm video chia sẻ với anh em một chút về cái bộ môn đầu tư casino bạc khác anh em nhá Này, thì hiện tại mình vừa chơi vừa hướng dẫn anh em về cái khung cầu, về cái lá bài, về cái xác suất thống kê để anh em hiểu về cái bộ môn này một chút Thì hiện tại cái gọi là quy luật thì mình không nói nữa anh em phải đọc luật của cách chơi ấy. Đấy. còn mình sẽ chỉ về kỹ thuật về cái phương pháp chơi hiện tại cái khung cầu này thì um, đang là bệt của nó này một chín cái là 14 con 15 hiện tại mình đem là số 4 là 280 triệu anh em nhé trước khi các bạn vào chơi các bạn phải quan sát thật là kỹ về cái khung cầu về cái lá bài xem à, khung cầu này nó đi như nào xem một hai tay xem nó như thế nào đã rồi mình mới quyết định mình mới xuống tiền à, tiền nó không phải là lát đâu anh em ạ mình mình đặt cược mình phải gọi là chuẩn thì mình mới đạt xác định chuẩn đấy đấy chín không chênh lệch khá lớn đấy khả năng nó lại về con về con về cái nhưng mà nếu mà chênh lệch chín như vậy thì khả năng nó sẽ về con tiếp anh em nhé nhưng mà tiếng này mình vẫn chưa đặt đổi cái phỉnh đã xem là cái đang gọi là đang, đang, đang lừa kiểu gì hiện tại thì ờ, mình cũng có kéo nhóm cũng có kéo hỗ trợ một một cho anh em rất là nhiều nhiều anh em đã được được mình kéo về bờ thì mình thông thường mình hỗ trợ lại hai năm người số vốn tùy theo cái hoàn cảnh của anh em đấy cái này mình thôi bắt, bắt, bắt đi bắt cái đi em đang khung này nó đẹp chưa đấy, hỗ trợ anh em thì cái này nếu mà gãy anh em bảo tiền thì cái này gãy xác định tiền sau anh em làm cái gì tiếng cái mà gãy thì mình sẽ gấp thêm một hoặc hai cái nữa nhá đấy, phương pháp trước khi xuống tiền thì mình phải căn kỹ và đã xuống ấy là phải đánh tiếng nào hút tiền đấy đó mới là bản lĩnh đó mới là gọi là cái sự chuyên nghiệp và nó là cái phong thái của mình em rồi và mình kéo nó cũng vậy thôi mình cũng chỉ có hô hai ba tay là anh em hút rồi đạt được cái mục tiêu đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng rồi đánh giá đầu tư thì mình hỗ trợ anh em kiếm 5 đến 10 phần trăm số vốn kiếm nhiều kiếm nhiều kiếm ít kiếm ít đấy, và nhóm ờ, gọi là hỗ trợ một một thì đấy tùy trường hợp anh em cái này mình gãy rồi gấp cái luôn bắt một một anh em nhé bởi vì cái lệch điểm số rất là cao nên là mình cứ thế bắt không thể nào mà nó ra ra để chọc được anh em ạ bởi vì đây nó là ách lừa của nhà cái hai hút một trăm hai mươi triệu hai điểm quá tuyệt vời anh em thấy nào đẳng cấp không à, quá đẳng cấp cái thử hỏi do xem sao với khung cầu này một một anh em ạ nhưng mà thôi cái anh hò một chút anh em ăn được tiền rồi anh em đánh nhỏ xuống một chút nhé để thứ nhất là mình ổn định tâm lý thứ hai là mình ổn định lối chơi và thứ ba là tránh trường hợp là cái lừa nó bịp đấy húp húp chặt luôn anh em nhá đấy đây luôn sáu tay rồi sáu tay một rồi khá là dài khả năng là mình cứ cứ cứ, cứ theo thôi cái tiết tấu này mình rất là tự tin theo nhá không phải là không phải là gì nhưng mà mình đọc cái lá bài mình hiểu được cái nhà cái nó đang nói gì nó đang nói là bẻ ý con bẻ ý con thì mình không được bẻ các bạn hiểu không nhà cái nó đang muốn gọi là định hướng mình đánh con đi nhưng mình sẽ phải cái đó là những cái suy nghĩ những cái tư duy ngược mà mình đã nghiên cứu mình đã đúc kết là mình có viết ra, ra những cái bộ công thức để cho anh em tham khảo để anh em học hỏi thì mình có ba bộ công thức tập một thì mình sẽ tặng miễn phí anh em tập hai tập ba anh em vào đó mình sẽ hỗ trợ nhé đấy không rồi. Tiếp tục. Cái 17 con uh, ờ, 18 à. Tiếp tục đi. Theo này thôi còn 42 triệu đấy anh em nhìn em cái khung cầu nó hình thành bệt rồi thì nó khó là nó vẽ đấy, đôi khi nó bệt ừ, chín bệt 13 bệt 16 anh em bẻ sao được bẻ có mà bán nhà đúng không bệt dây xây nhà bệt dây bán nhà thúc rồi quá cả cầu quá đẹp cầu một một rồi cái kỷ lục của mình ấy nó là 19 tay anh không liên tục luôn á còn đôi khi mình bắt cầu ấy cầu nó đẹp thì mình ăn được vài vài tay sáu bảy tay nó là chuyện gọi là cơm bữa rồi anh em đấy cái tiếp tục theo cái ba mươi triệu mình cứ theo thôi theo theo với cả cái xác suất này mình, mình cũng rất là tự tin theo luôn á bởi vì đấy cái là 17 con 19 19 nó đã là kháng cự rồi kháng cự hỗ trợ đó là tức là trong đầu tư ấy nó đều có cái kháng cự hỗ trợ hết đó là nó là cái gọi là định luật về tâm lý thôi con người nó đạt được một cái ngưỡng nào đó thì à, nó sẽ trỗi dậy một gọi là một cái ý thức tức là ví dụ như dân tộc Việt Nam thì đàn áp quá quá gọi là quá khắc tiệt rồi nó trỗi dậy một cái gọi là kháng cự đấy, vùng lên khởi nghĩa chẳng hạn như vậy thì nó là một trong những loại cảm xúc uh, rất là mạnh mẽ trong xã hội đấy, với cái xác suất này thì nó sẽ bằng cán lúc hoặc bằng nhau ở mẫu 19 nên là mình sẽ vào bẻ vào tay tự tin bẻ vào tay luôn đấy đấy, anh em phải hiểu là trong cái cuộc sống này hay là trong cái bộ môn casino này khi mà em chiến thắng trong bộ môn casino này anh em ra ngoài đời anh em làm ăn kinh doanh nó rất là tốt bởi vì anh em sẽ hiểu được một vấn đề là mình sẽ vào ở thời điểm nào mình sẽ gọi là xác định gọi là cái tâm lý như thế nào khi mà mình làm ăn khi mà mình trải nghiệm trong cái cuộc sống thì đây đây là cái cái của mình anh em có nhu cầu liên hệ là long ca tứ quý chín a z mình sẽ hỗ trợ anh em từ a đến z những anh em nào chưa biết về đầu tư hay là những em nào đã chơi về đầu tư mà thua tha thua lỗ mình đều giúp bởi vì những cái sự hào phóng cho đi ấy, đó sự hào phóng cho đi ấy, nó không phải là tiền đâu mà nó là sự giúp đỡ nhiều anh em đã được mình hỗ trợ đã được mình giúp đỡ học được phương pháp học được cái công thức học được cách chơi của mình đã kiếm được rất là nhiều tiền năm mười tỷ mua nhà mua xe mô tô rất là nhiều đấy, à, trong cái cộng đồng của mình thì uh, đã hỗ trợ được anh em như vậy chứ không phải là hỗ trợ những anh em này là lom dom có tha lần mai càng thua tha hơn bán nhà bán đất lại còn bán cả vợ bán cả con như vậy thì thực sự mà nói cái lương tâm của mình không cho phép mình ấy không phải là ý lý là không phải là nhà cái gì cả mình chỉ là người chơi mình chỉ là người hỗ trợ chỉ là người giúp anh em giúp được ai thì mình giúp cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng khác là ở chỗ đấy. đấy mình hình dung cái khung đầu này thì mình cứ, cứ theo mệt thôi khi mệt này đã thấy thì mệt khác nó hình thành đấy thì ờ, cũng cái này thì mình cũng nghỉ cho mai anh em nhé có gì thì anh em cứ liên hệ qua cái của mình cái của mình để ờ, được mình giúp